Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, không ai lo lắng và thương con nhất bằng mẹ. Trong cuộc sống này, có thể có rất nhiều thứ tình cảm chân quý, nhưng chỉ có tình mẫu tử mới là tình cảm thiêng liêng cao đẹp và vĩnh cửu nhất của con người. Không ai lớn khôn nên người mà không có mẹ nuôi dưỡng chăm sóc, công ơn vô bờ của mẹ không thể so sánh được với bất cứ thứ gì. Mẹ là tất cả, mẹ là duy nhất. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp vĩnh cửu nhất. Những ai còn có mẹ Hãy biết quý trọng và dành nhiều tình cảm yêu thương nhất cho mẹ. Hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết để giúp quý bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn và thiêng liêng hơn về tình mẫu tử. 1. Tại sao tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp nhất mà không phải là tình cảm khác? Trên thế giới này, không ai là không có mẹ, vì có mẹ thì mới sinh ra ta được, nên mẹ là duy nhất và đặc biệt nhất ước sẽ không quá nếu khi nói rằng tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp vĩnh cửu nhất của con người Mẹ chính là người đầu tiên của chúng ta nhìn thấy khi chúng ta mở mắt chào đời. Ôi thật thiêng liêng và cao quý, chúng ta đến với thế giới này với biết bao điều kỳ diệu tốt đẹp và người có công lớn nhất trong những bước đi đầu đời của ta chính là mẹ. Khi con còn bé thơ, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ từng bước đi đầu tiên. Khi đi học, cũng có những lúc con ham chơi khiến mẹ buồn lòng, nhưng bà vẫn không bao giờ buồn hay hận trách con luôn chỉ bảo cho con thứ gì đúng, thứ gì sai. Tất cả những điều ấy đã đều chứng minh được thế nào là tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp vĩnh cửu nhất. Mẹ hy sinh tất cả để dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Mẹ thức trắng đêm trong nông khi con ốm. Mẹ lần đận sớm hôm để lo cho cuộc sống con được trọn vẹn. Mẹ long đong sớm chiều vì công việc để lo cho con đủ miếng cơm, manh áo. Sự vất vả, tận tụy ấy không thể kể hết được bằng lời. 2. Tình mẫu tử, tình mẹ con không gì có thể so sánh được. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp vĩnh cửu nhất mà không phải bất cứ tình cảm nào khác. Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc nuôi nấng ta từng ngày, vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn thử thách của cuộc đời là người chấp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hy vọng. Mẹ chính là nơi nương tựa vô cùng vững chãi cho mỗi đứa con sau mỗi lần vấp ngã, là nơi mỗi người con như chúng ta có thể thổ lộ mọi điều thầm kín, là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình và hạnh phúc, là nguồn động viên, là tình yêu, là cả những dây dứt, dằn vặt, trăn trở, là niềm tự hào chính đáng của một con người. Từ khi sinh ra đến khi khổng lớn, trưởng thành, mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con. Khi con vấp ngã, mẹ sẵn sàng nâng con dậy. Khi con vui hay buồn, mẹ luôn là người ở bên con, chia sẻ và động viên con, cho dù sau này bạn có đi đến đâu và làm gì, có giàu sang hay nghèo khó thì mẹ luôn yêu thương và lo lắng hết mình cho bạn. Ôi, thật là cao cả biết bao. Tình mẹ, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp vĩnh cửu nhất của chúng ta. Ba, Hãy sống tốt, có hiếu với mẹ, quý trọng và yêu thương mẹ của mình. Chúng ta hãy biết quý trọng và dành tình yêu thương, sống có hiếu với mẹ của mình, người đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta thành người. Dù chúng ta có tức giận đến đâu, thì cũng phải luôn yêu thương và nói lời dịu dàng nhất với mẹ. Tình mẹ bao la như trời như biển. Tình mẫu tử là tình cảm thiên liêng cao đẹp vĩnh cửu nhất. Tình mẫu tử không chỉ là tình mẹ dành cho con, mà nó còn là lòng yêu thương, sự kính trọng của những người con đối với mẹ. Niềm hạnh phúc của mẹ là con. Chính vì thế, mỗi người con phải biết ơn và trân trọng thứ tình cảm cao đẹp mà mẹ đã dành cho mình. Phải biết nỗ lực, rèn luyện và hoàn thiện bản thân để xứng đáng với những công lao vất vả mà cha mẹ đã bỏ ra bởi vì sau này mỗi chúng ta cũng sẽ là cha là mẹ sẽ hiểu được sự yêu thương và săn sóc mà cha mẹ đã dành cho mình để rồi trao nó lại cho những đứa con bé bỏng tình mẫu tử cao đẹp và rộng lớn như những mạch nguồn bất tận thật khó có thứ gì có thể so sánh với những công lao những hy sinh vất vả mà người mẹ dành cho con con dù lớn vẫn là con của mẹ đi hết đời lòng mẹ mãi theo con công ơn to lớn sinh thành của mẹ là như vậy Chúng ta là đạo làm con, hãy luôn sống hiếu thảo với mẹ, kính yêu mẹ. Chúng ta hãy trân trọng từng giây phút, mẹ là duy nhất của ta, chúng ta không có một người mẹ thứ hai đâu. Dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ. Hãy luôn là những đứa con ngoan, tu dưỡng đạo đức, học thật giỏi để đền đáp những công lao, những tình cảm mà mẹ đã dành cho chúng ta. Hãy luôn sống để mẹ luôn tự hào và hạnh phúc vì ta. Vì tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp vĩnh cửu nhất trong mỗi con người của chúng ta. Trên đây mình vừa giới thiệu. Đến bạn đọc tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp vĩnh cửu nhất. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc về tình mẫu tử, biết quý trọng và yêu thương mẹ nhiều nhất. Chúc bạn thành công!